Xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực quốc lộ 32 à, Cái con đường này chuẩn bị là rẽ lên uh, xã Sùng Đô uh, Thôn Giàng Bằng Thuộc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái video hôm trước mà quý vị nào có quan tâm đến kênh của Giang ấy thì Giang có lên ghi hình một cái đoạn video là có bác trưởng thôn đấy là bác bí thư bác tủa ấy là có mong muốn bà con là có một con đường bê tông để đi lại chở lúa thóc gạo ấy thì uh, sau khi mà đăng tải clip lên thì Giang có nhận được sự ủng hộ của một chị giấu tên ở bên Naui là ủng hộ cho bà con là 51 triệu 400 784 à, ngàn đồng để làm con đường đó và Giang cũng uh, uh, lấy cái số tiền mà hôm trước mà cô Nhàn Vũ có gửi cho Giang ủng hộ bà con còn thừa một chút thì Giang cũng sẽ làm con đường đó cho bà con và hai nữa là có cô Lan ở trong Đà Lạt mà đợt trước có gửi cho Giang là 2 triệu đồng để ủng hộ bà con làm cái con đường ở thôn ờ, mà của cháu giang bị u mắt ấy thì thôn đó thì có một cái kênh khác đến kêu gọi ủng hộ đỡ rồi thì Giang sẽ dùng số tiền 2 triệu đó của cô Ờ, chuyển sang ờ, giúp thôn Giàng Bằng này thì Giàng cũng đã gọi bác trưởng thôn cũng như là bà con xuống tận dưới này để chở xi măng lên trên đó làm thì hiện tại bà con mới ờ, đến đây thì cũng là chưa trưa đấy nên là Giang cũng bảo bà con sang lên đó để ăn phở à, xong rồi thì mọi người sẽ vào đây là chở xi thì hôm nay Giang sẽ lấy 3 tấn trước thì uh, Giang cũng à, xin thưa với à, quý vị và các bạn luôn là từ cái ngã ba này mà lên thôn Đằng Bằng là trong kia là hơn 30 cây số, hầu như toàn đi đường đất đường đá thôi. Rất là khó khăn luôn. Đấy là thực sự là trên cái video ấy thì Giang chỉ ghi hình trên đấy còn trên đường đi ấy thì rất là khó. Nên bà con mà mình chở thuê một cái chuyến xe mà vào trong đó rất là đắt nên là Giang cũng bảo bà con là thôi xuống tận dưới này lấy thì à, Giang sẽ gửi tiền xăng xe cho bà con tiền ăn uống nó sẽ rẻ hơn một phần sau đó thì Giang sẽ vào trong đó để xem là mình đi liên hệ với những cái ờ, khu vực nào mà chở rẻ nhất xe nào chở rẻ nhất đấy thì Giang sẽ thuê vào trong đó mười lăm người đa số mọi người này rất là đông đây này bật bật quạt chân cho nó mát này đợi một chút thì bà con ờ, ăn phở ăn thiết xong thì ờ, mình sẽ ra lấy xi si để cho bà con về kịp thì đường rất là xa để bà con là không vào bằng Đấy mọi người cho lên xe chẳng Ai cho lên xe chẳng là trở về luôn đi Đấy, Mình lấy mác 40 ờ, nha mọi người nha Mác 40 là mác đổ bê tông Mác 30 là đa số là mọi người xây thôi Về cái uh, mác 40 thì Thôi được ờ, người nào luôn là đi luôn đi muộn rồi trưa rồi ấy thì qua đây Giang cũng thay mặt bà con xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới uh, uh, cô ở bên Naui, cô dấu tên bên Na đã có món quà gửi cho bà con để ủng hộ bà con giúp bà con có con đường đi lại nó dễ dàng hơn và nhất là chở vật thóc lúa mùa màng ấy thì như bác trưởng thôn nguyên bí thư đã chia sẻ là nó khó khăn bao nhiêu năm nay rồi bà con mỗi lần chở mùa màng trơn trượt rồi ngã đi lại rất là khó nên là, là mình mua là chị chủ quán này luôn là 125 à, nghìn một tạ đúng không chị nhỉ? Rồi được ai là đi luôn Thôi bà con về sớm do máy bác nó chở em thì đi có việc đi thủ đô đủ 14 xe ờ rồi rồi em ờ. ờ. ok ok chưa ai được xe nào là đi, đi luôn xe đấy hoạt động kia xem chung ờ. nó ờ, nói nào có gì để em bảo ờ thế có gì báo anh nhá báo rồi rồi, rồi. không có xe ờ, nào rẻ hơn thì em bảo rằng ờ. nó cố gắng trở vào trong đấy cũng được mà ok ok ờ ừ bà con được xe nào nó đi luôn xe đấy nha mọi người nhé vật liệu mình mang ờ, trước thì ờ, Giang sẽ ờ, ghi lên trên màn hình để cho quý vị và tất cả các bạn theo dõi nó dễ hơn đường xa lắm mà con đi đây này là đi sang này nữa cơ có đoạn đường là rẽ lên sùng đô đây đấy từ vị trí kia là bà con sẽ rẽ đây từ cái đoạn xe máy kìa đó xe máy bắt đầu mới rẽ vào đường vào xã đấy từ đấy đi vào nó 30 cây đến đúng lên cái thôn lòng tẳng đấy luôn rất là xa luôn nên bà con xuống dưới này phải đi mất gần 2 tiếng đồng hồ rất vất vả nên chưa trưa rồi thì mình bảo cho bà con là ăn phở xong bắt đầu bây giờ mình à, ra đây mình chở xi cho bà con chở xi về hầu như đường dốc mưa thì rất là khó đi nắng nên bà con mới đi được Thôi con đi cẩn thận nhá Về nhá Đây là bác uh, Tủa Bí thư thôn đây Hôm trước mà Bác có đi với mình Có chia sẻ cái đoạn đường đấy Hôm nay ý là bác vào họp họp đấy nhá, họp dân nhá. Vâng. Họp dân thì chắc là ngày mai ngày kia về, về là họp, thì triển khai. Đi thi công thì alo ra anh lên nhá vâng vâng hôm nay thì chắc Giang cũng chỉ à, ghi hình cho quý vị và tất cả các bạn biết thông báo về à, trong thời gian tới thì Giang sẽ làm đường cho bà con đấy hôm nay bà con trong đây ờ, mua chi thì chắc là cháu cũng không lên được đâu vâng, vâng. thì à, hôm nào thì cháu mới lên sau nhá vâng, thì Giang cũng gửi tiền hết cho ờ, mọi người rồi thì là Giang cũng không lên cùng bà con ở trên đó rồi rất là xa đi lại rất là vất vả không để ờ, video sau Đấy, thì uh, Giang lên trên đó bắt đầu khi nào khởi công ấy thì Giang sẽ ghi hình lại cho quý vị và tất cả các bạn xem nhé Giang cũng xin phép được kết thúc video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi Xin hẹn tất cả quý vị và tất cả các bạn ở video sau Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn